Xin chào, tôi là Ngọc Yến, tôi đến từ đại lý Suzuki Việt Anh Hà Đông. Quý vị thân mến, gần đây thì có một số thông tin không chính thống nói về việc thiếu hụt phụ tùng thay thế của Suzuki hay hiện tượng dò dỉ dầu trên XL7, hiện tượng hụt hơi trên Suzuki Etiga, khiến cho khách hàng vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ và chứng minh cho quý vị thấy rằng thông tin trên là hoàn toàn không đúng để quý vị có thể yên tâm khi lựa chọn cũng như sử dụng sản phẩm xe Suzuki của chúng tôi. Trước tiên xin mời quý vị tham quan hoạt động dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa sau bàn hàng của chúng tôi. Tại Suzuki Việt Anh luôn có một đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp thân thiện đón tiếp tư vấn và hỗ trợ cho quý khách hàng. Bên cạnh đó là đội ngũ thợ máy và kỹ thuật viên với tay nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm, thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện đào tạo nâng cao tay nghề của Suzuki. Sau đây xin mời quý vị đến với kho phụ tùng của Suzuki Việt Anh Hà Đông, một đại lý lớn nhất khu vực miền Bắc. Hiện tại trong kho của chúng tôi đang có hơn 1.000 mã phụ tùng dành cho cả xe tải và xe du lịch để đảm bảo việc thay thế và sửa chữa nhanh nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, Suzuki Việt Nam cũng đang từng bước cải tiến dịch vụ hậu mãi, đảm bảo dự trữ đủ phụ tùng tại 3 kho ở miền Bắc và miền Nam. Tổng cộng Việt Nam Suzuki sở hữu 77 kho dự trữ phụ tùng trên cả nước, đảm bảo việc phụ tùng sẽ được phân phối đến đại lý trong ngày sau khi nhận được đơn hàng. Suzuki Việt Nam cũng đã điều chỉnh lại giá phụ tùng hợp lý, thay đổi chu kỳ bảo dưỡng để cung cấp thời gian bảo dưỡng phù hợp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho khách hàng. Từ tháng 4 năm 2020, tần suất bảo dưỡng giảm 33%, giúp chi phí bảo dưỡng trong 3 năm đầu giảm đến 50% so với trước đây. Hàng tháng tại Suzuki Việt Anh của chúng tôi thường xuyên diễn ra các buổi tri ân khách hàng, chăm sóc xe, kiểm tra xe hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi lắng nghe các ý kiến, phản hồi từ phía khách hàng để nâng cao chất lượng hậu mãi, mang lại sự hài lòng cho quý khách bên cạnh đảm bảo số lượng phụ tùng đầy đủ và chính sách hậu mãi, Việt Nam Suzuki còn liên tục mang về những sản phẩm mới ra mắt trên thế giới với mức giá hợp lý, thiết kế hợp thời và chi phí sở hữu thấp, đơn cử như các dòng xe XL7 hoàn toàn mới, mẫu sedan hạng B Seat vừa mới ra mắt hay MPV 7 chỗ thực dụng Etiga Sport. Đối với thông tin về sự hụt hơi trên Etiga, hãng xe Suzuki Việt Nam đã đưa ra câu trả lời với báo chí, khẳng định đây là thông tin không chính xác. Suzuki giải thích dòng xe Etiga phiên bản AT sở hữu hộp số tự động 4 cấp, động cơ 1.5 giúp xe vận hành an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Với chức năng kick down và look up giúp xe tăng tốc bằng việc chuyển số và tăng vòng tua máy. Khi người lái đạp thốc ga mạnh, vòng tua máy cao, khách hàng sẽ cảm nhận được độ trễ ga chứ không phải là sự hụt hơi như báo chí đưa tin. Đối với thông tin về tình trạng thấm dầu ở xe XL7, Suzuki đã kiểm tra và đưa ra nhận định rằng có một số xe có hiện tượng bám dính dầu ở phần nắp che phần xích cam chứ không phải hiện tượng thấm dầu như báo chí đưa tin. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do chưa lau hết lượng dầu khi gia công lắp ráp động cơ hoặc do thấm dầu từ keo dán rong. Nếu xe của quý khách có xảy ra hiện tượng trên thì quý khách vui lòng đưa xe qua đại lý gần nhất để kiểm tra. Nếu lượng dầu bị giảm thì chúng tôi sẽ kiểm tra và thay thế keo dán rong miễn phí. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho quý khách, chúng tôi đã quyết định tăng thời hạn bảo hành của xe Etiga và XL7 từ 3 năm hoặc 100.000 km lên thành 5 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Với những thông tin mà tôi vừa cung cấp cho quý vị thì hy vọng quý vị có thể an tâm khi lựa chọn sản phẩm xe ô tô Suzuki của chúng tôi cũng như là yên tâm khi đến với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng của Suzuki Việt Anh Hà Đông. Suzuki Việt Anh hân hạnh được phục vụ quý khách.